một lý thuyết lấy vở ra ghi bài cùng thầy chung nào một định nghĩa thầy chúng ta cùng định nghĩa một tam giác cân thầy có một cái hình ảnh một kiến trúc rất đẹp thầy không biết ở đâu mà thầy lấy trên mạng và kiến trúc này cái hình này được xây dựng một cách rất cân xứng một hình tam giác rất cân xứng và tam giác đó gọi là tam giác cân cái giúp tam giác cân này con nhìn thấy rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta và hôm nay thầy cho chúng ta sẽ định nghĩa nó theo toán học tam giác cân là gì các con nhìn nhá tam giác cân che vào nhá tam giác cân là tam giác này đầu tiên nó phải là tam giác có hai cạnh bằng nhau với một tam giác mà có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó được gọi là tam giác cân. Tam giác ABC có hai cạnh bên bằng nhau thì tam giác đó được gọi là tam giác cân. Đây, tam giác trên hình của thầy có hai cạnh này bằng nhau thì tam giác này gọi là tam giác cân. Các con cùng nhìn trong đời sống chúng ta có rất nhiều tam giác cân, đúng không?